Ờ, xu hướng đầu tư ờ, năm 2021 cũng như năm 20 thì chắc là những con số thống kê trên báo anh em cũng đều thấy rồi đây là tôi nói những điều trên báo thôi còn à, những cái dự đoán thì tôi à, xin lỗi là rất hạn chế nói à, dự đoán hay dự báo thì tôi hạn chế vì cái cái nhà đất thổ cư bây giờ nó thật là ai cũng biết là tôi đang à, nắm à, cả hàng vạn thông tin à, ở thị trường có 10 năm qua nên ờ, cái sự ờ, lên xuống của thị trường trong nội thành và Hà Nội thế nào thì tôi nắm ờ, rất rõ nên không có phát ngôn bừa được và cũng không phát ngôn nơi công cộng còn mình cũng thấy báo chí là tất cả các dự án bất động sản xung quanh các vùng các tỉnh lân cận à, các tỉnh và các tỉnh xa xa gọi là xa Sài Gòn xa Hà Nội ấy trong năm qua các dự án gần như là không ờ, đang bị đứng hết hoặc là bị ờ, xuống giá. Còn ờ, đất thổ cư và là những dự án mới xây thì trong từ sau Tết đến giờ là tốt lên đổi lên rất là nhiều nguyên nhân chắc anh em nhiều anh em cũng biết nguyên nhân vì sao và bây giờ đang chứng lại rồi thì tôi rất yên tâm với cái việc điều tiết của nhà nước mình nhà nước mình chỉ có để năm là em ừ, tám là chín là bị bong bóng lên một chút sau đó dừng lại và 10 năm sau ở năm 18 19 thì giá bất động sản mới lên lại từ đúng với giá năm 18 19 à, dự án nhé tôi đang nói là dự án còn thổ cư thì vẫn vậy thôi vẫn cứ điều điều mà đi lên à, 10 năm sau mới lên lại được và bây giờ là nhà nước đang rất giỏi chỉ cần mà có một cái động thái gì mà sốt ảo sốt nóng nhà nước có những cái thông tin có những cái quyết định mà ngay lập tức là chặn lại ngay à, như vừa rồi đúng không đất đang sốt ờ, khắp ở Việt Nam nha nhà nước ờ, có một số thông tin đưa lên báo là tức bây giờ ngay tức là à, bình ổn là hết rồi cũng thấy đau vào đấy rồi không còn là đoàn đoàn người kéo đi mua nhà ở thôn quê nữa tính mà còn à, đầu tư thì tôi nói thật cái là ông nào mà mà chiếm gió đầu tư vào đâu vào đâu toàn nói nước đôi hết đố ông nào dám nói đầu tư vào đây có lời đầu tư vào đây lỗ đúng không đố ông nào dám nói ừ, nói tôi cho tiền luôn đấy tôi cho tiền ông đầu tư luôn cho ông vay ông đầu tư luôn đúng không Đấy, còn nó tất nhiên là đầu tư tư vấn thì chỉ nói nước đôi thì những ông mà tư vấn đầu tư chỗ này có lời kia là bao giờ cũng có một cái đường lùi cho mình chứ còn ờ, để mà tư vấn đầu tư tôi xin lỗi thì không không không dám là tôi là người đang nắm thông tin gần như là, ờ, hết Việt Nam trong cái nhà đất ờ, lên xuống hay là các thông tin tôi ngồi đây tôi cũng chưa dám nói này Đấy. còn đúng là có những người là đầu tư có thể là 3 tháng là gấp đôi có à, một năm là gấp đôi có nhưng có những nơi 10 năm không lên cũng có có những nơi 5 năm không lên thằng Tiến xuống tôi không nhớ năm 16 17 gì tôi có hốt lô ở sân bay ờ, Nha Trang chứ hẳn sân bay cũ Nha Trang gần 10 tỷ đấy mà may mà tôi ờ, hồi đó chẳng biết vì sao mà, mà hình như cặt tiền này sao mà bắn sớm ấy chứ nên không để tới bây giờ không bắn được bây giờ giấy tờ bị trục trặc nữa cơ bao nhiêu ông ôm ở đây chết ở đây ví dụ như vậy mà lúc đấy nó mới ra là có kỳ ngon luôn nghe như thơm lắm ấy à, Sài Gòn Hà Nội gì vất tiền ngầu hào về đấy cả cái sân bay cả nội thành nó bán mà ngon lắm đấy. mà thông tin thì tôi nghe cũng ngon lắm đấy ờ, nhưng mà may là là cũng bay <laughs> thoát kịp đấy. đấy còn bao nhiêu cái đất đai hay là dự án nên biết là nhiều nhiều nơi nhiều chỗ lắm không ờ, còn tất nhiên là ờ, mình gọi là cái cái số đầu tư đấy nhiều người cũng nói như thế đấy ngoài cái những cái thông tin những cái tôi nghe rất, rất nhiều cái nó rất là khó nói trong đầu tư thực sự luôn ví dụ cái nhà của ba tôi ở ở đất, đất huyện Bình Sơn, của Ngãi đúng không? 10 năm nay không lên giá. tự nhiên năm 18 sang năm 19 lên gấp đôi. Thế cái ông nào mà năm 18 mà bán nghe phải khóc không? năm 19 tự lên giá gấp đôi. Mà trong khi 10 năm nằm yên cái giá như thế. thì cái đó mình giải, giải thích thế nào được? Thánh mà giải thích. Đấy, nên tôi nói là cái việc là còn cái xu hướng đầu tư ấy là nó được dẫn dắt bởi những người có tiền. Những nhóm có tiền bí ẩn mà mình à, không biết được À, còn nếu mình có nằm trong những cái đợt sóng đấy hay không thì đó là tài năng à, về thông tin cũng như có cái à, một những cái yếu tố rất khó nói à, trong những cái đất nước mà đang những nước mà đang phát triển như mình à, thông tin nó chưa được minh bạch rõ ràng cả về bất động sản hay những cái ngành nghề khác như rõ ràng là hôm qua bữa trước ngồi ngồi với thầy giáo sư Phan Văn Trường bên Pháp về thì thầy nói là ở New York nó rất giỏi xin lỗi ở Mỹ nó rất giỏi có những cái à, sa mạc toàn là cát mà nó chi lô nó bán được một triệu đô một lô Ê, thì tôi cũng thưa với thầy là Việt Nam mình cam ranh cũng toàn cát thậm chí cát hơn ở bên Mỹ nữa vẫn chi lô bán hơn triệu đô <laughs> nữa giỏi như thế cơ mà à, ờ, từ đó là cái còn cái xu hướng đầu tư tôi cho là do một à, số lượng lớn những người có tiền người ta sẽ dẫn dắt à, người ta sẽ đầu tư vào đâu thì sẽ ở đó sẽ sinh ra được à, rất nhiều thứ như Vincom mọc ở đầu xung quanh mà ngay lập tức là lên giá đấy anh em nào cứ nhìn chỗ nào Vincom mọc và lên giá chứ hạn hoặc là trong Sài Gòn có Novoland đúng không nghe nói dự án lên cái lên nghe nói sân bay Sông Thành ờ, Long Thành uh, uh, chuẩn bị sắp xây cái là lên nhưng mà lên rồi có dừng hay không có rút kịp hay không đó là việc của các nhà đầu tư nhé tôi không uh, dám cũng như bảo mà tôi gửi tiền cho đầu tư tôi không gửi đâu mà ông nào gửi tôi để đầu tư tôi không dám nhận đâu <laughs> thật sự như thế rồi đấy. mặc dù thông tin tôi biết rất nhiều ờ, tôi xin hết rồi thì cũng giống như anh Tuấn thôi tôi đi làm đầu tư ờ, cũng nhiều năm nhiều trên nước trên thế giới mà tôi cũng biết được năm sau nó tăng nó giảm nữa đi <laughs> hỏi là cũng bó tay à, nhưng mà thật ra một trong những cái mà tôi nói ờ, với các sinh viên cũng như là các anh em làm môi giới á là khi mà khách hàng hỏi là ờ em ơi đầu tư vô đâu có lời á thì mình phải nói là anh ơi câu hỏi này nó không có chính xác tại vì cái nhiệm vụ của chúng ta là không phải là nhiệm vụ đi tư vấn đầu tư à, ở cuối ngày á, thì bản thân cái việc mà quyết định là việc của anh của khách hàng còn nhiệm vụ của những người môi giới là làm gì tức là chúng ta cung cấp những cái thông tin chân thực nhất và chính xác nhất đến cho khách hàng chấm hết còn cái việc quyết định đó cuối cùng vẫn là của khách hàng phải quyết định và bản thân họ sẽ lựa chọn ví dụ như những gì chúng ta biết quay lại câu chuyện là ờ chúng ta biết được ở ờ, à, căn nhà này có quy hoạch thì chúng ta thông tin cho khách biết ở ờ, à, anh ơi căn này có quy hoạch hoặc là chúng ta biết được à, anh ơi kế bên nó có cái dự án nó sắp mở à, có cái đường cao tốc sắp à, phóng ở đây rồi có trường học bên này thì bản thân của chúng ta để là một cái người môi giới chuyên nghiệp có đạo đức thì bản thân chúng ta chỉ là người cung cấp thông tin chân thực nhất và chính xác nhất cho khách hàng đó là nhiệm vụ của chúng ta và cuối kỳ thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho người mua người bán để mà gặp nhau ở một cái điểm nào đó còn cuối ngày thì chúng ta không phải là cái người để mà đi cung cấp cái uh, lời khuyên về đầu tư mấy cái đó thì chúng ta dành cho chính bản thân họ hoặc là những cái uh, nhà quản lý đầu tư uh, chuyên nghiệp hơn còn nhiệm vụ của chúng ta là uh, là cái nhiệm vụ kết nối và cung cấp thông tin cho khách hàng chân thật nhất và hỗ trợ họ xử lý hồ sơ trong cái giao dịch thôi thì đó là cái nghiệp vụ chính của cái nghề của chúng ta tức là nghề môi giới uh, bất động sản không phải là cái nghề uh, tư vấn đầu tư thì để mà các anh em mình cũng hiểu cái chuyện đó À, còn quay lại cái câu chuyện là bất động sản á, bất động sản nó có một điều thú vị vậy nè. Là khi mà mọi người hay hỏi tôi là thị trường bất động sản Việt Nam năm sau nó như thế nào? Thì tôi cũng trả lời thật ra anh nói là thị trường mà anh nói số số 1 á, tức là một chữ thị trường á là không đúng. Mà anh phải nói là các thị trường bất động sản ở Việt Nam năm sau sẽ như thế nào? Tại vì á, bản thân bất động sản nó không phải là một thị trường mà nó là một cái sự tập hợp của nhiều thị trường khác nhau Hà Nội nó đã khác với Sài Gòn rồi mà Hà Thổ, Hà Nội rồi quận Thanh Xuân rồi quận ngoài nó đã khác rồi thành phố Hồ Chí Minh quận nhất mà ra tới uh, quận 9 là nó cũng đã khác nhau hoàn toàn rồi nên mà nếu mà chúng ta uh, nhìn một cái thị trường mà chúng ta nhìn một cái cái cái bằng một cái con con mắt chung á thì rất là khó à, mỗi một cái thị trường mà bản thân mỗi một căn nhà nó cũng khác nhau nữa cùng một cái khu phố đó mà tất cả ờ, các căn nhà đều lên tự nhiên có một căn nhà giá nó xuống vẫn có thể xảy ra được mỗi căn nhà này nó đều đều có những cái đặc điểm khác nhau nên tất cả mọi thứ nó đều rất là khó để mà mà gọi là có một cái lời trả lời chung cho tất cả các thị trường ở Việt Nam hoặc là tất cả các cái uh, thị trường ngách ở Việt Nam thì rất là khó để mà trả lời cái đó uh, quay lại câu chuyện thì chúng ta chỉ có cung cấp thông tin tốt nhất và cuối cùng là khách hàng là người quyết định tại vì khách hàng quyết định thì khách hàng lời khách hàng đấu chia cho mình đâu đúng không nên thôi để cho họ quyết định đi còn, còn <laughs> khách hàng lỗ thì khách hàng lại quay ra nói là tại chú suối bậy lời thì đâu có chia mà lỗ quay lại chửi nên thôi chúng ta để cái đó là nhiệm vụ của anh còn nhiệm vụ của em là cung cấp có gì em biết là em đã thông tin cho anh rồi anh anh anh quyết định anh không quyết thì người khác quyết à, đó là như vậy